10 bài học quý báu từ sự kiện vị Pháp thiêu thân của Hòa Thượng Thích Quảng Đức Hòa Thượng Thích Quảng Đức là tấm gương về sự giữ gìn đức hạnh trang nghiêm, hết lòng vì đạo Pháp và dân tộc. Cách đây hơn nửa thế kỷ, Ngài đã tự thiêu trên phố Sài Gòn để phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền đương thời. Sau đó, Hòa Thượng đã để lại một trái tim bất diệt, lửa nung không cháy dù trải qua 4.000 độ nung trong nhiều giờ. với tâm tưởng nhớ và tri ân sự hy sinh vì đạo Pháp của Hòa Thượng, trong buổi giảng Pháp cuối cùng của tháng 4 năm Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã đến với đại chúng qua bài giảng Pháp đầy ý nghĩa, sự kỳ diệu của trái tim Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Sự kiện Ngài Vị Pháp Thiêu Thân đã để lại 10 bài học quý báu cho nhân loại. Một là bài học về trí nguyện của người xuất gia. Người xuất gia cần phải làm lớn mạnh dòng dõi của Bậc Thánh, dũng mãnh thực hiện trí nguyện, trên cầu thành Phật, dưới hóa độ chúng sinh. 2. Là người xuất gia phải nguyện tu học để có hạnh nguyện hùng lực như Hòa Thượng Thích Quảng Đức, phải hôn đúc cho mình hùng lực bi trí dũng để cứu độ, giúp chúng sinh phát sinh trí tuệ. 3. Là người xuất gia phải xả thân cầu đạo, trí cầu đạo phải lớn, sẵn sàng nguyện bỏ thân vì đạo. 4. Là phải biết vì lợi ích của chúng sinh, vì sự trường tồn của Phật Pháp, mong cho Phật Pháp được thường trụ, nhân dân được an lạc. Năm là Người xuất gia phải làm gương sáng soi cho đời, rèn rũa giới đức trang nghiêm để làm thầy mô phạm dẫn dắt chúng sinh. 6 là Bài học học phải đi đôi với hành, phải chân thật thực hành văn tư tu, nghiêm khắc thực hành những lời Phật dạy để ứng dụng vào cuộc sống. 7 là Người xuất gia phải là tấm gương giáo hóa, không chỉ bằng khẩu giáo, thân giáo mà còn lấy mạng sống để giáo hóa chúng sinh. 8 là Trong Phật Pháp có tu ắt có chứng, cho nên người xuất gia phải tinh cần chân thật, tu tập để chứng được giáo Pháp. 9 là Người đệ tử Phật phải làm sao để vinh danh cho Đức Phật, đó là sự ngợi ca, sự đền đáp công ơn Đức Phật. 10 là Trái tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức là minh chứng cho sự nhiệm màu của Phật Pháp, giúp nhân thế tin rằng Phật Pháp là chân thật, không hư dối, đó là con đường duy nhất cứu chúng sinh thoát khổ. Ngọn lửa rực sáng mà Bồ Tát Thích Quảng Đức thắp lên chính mình là ngọn lửa chấn nhiếp ma quân, thức tỉnh chúng sinh thoát khỏi vô minh lầm lạc, giúp cho những kẻ ác biết quay đầu hướng thiện để không phải chịu khổ đau. Mặc dù thân tứ đại của Ngài đã biến thành cho bụi, nhưng trái tim mà Ngài để lại là bất diệt với nhân gian. Trái tim ấy là minh chứng sống cho công đức tu tập, nghiêm trì giới hạnh, là sự kết tinh từ giới định tuệ mà thành. Là người đệ tử Phật, chúng ta hãy nguyện noi gương Ngài, tinh tấn tu học, tự mình thắp lên ngọn đuốc trí tuệ để hướng tới con đường cầu vô thượng Bồ đề, làm lợi ích cho mình và cho chúng sinh trong cuộc đời này và các kiếp vị lai.